bí mật nền văn minh tiền sử, 7 bằng chứng là có thật. Nếu như tra cứu thần thoại, truyền thuyết và ghi chép cổ đại của các dân tộc trên thế giới kết hợp với những phát hiện khảo cổ hiện đại, sẽ phát hiện ra rằng nhân loại trong quá trình lịch sử dài đằng đẵng đã từng phát sinh nhiều lần đại tai nạn mang tính chất hủy diệt, chẳng hạn như đại hồng thủy, sự đảo ngược của các cực địa từ, bản khối trái đất biến động lớn, các hành tinh khác va vào trái đất, chiến tranh hạt nhân, vân vân. Hiện nay, chúng ta đã có rất nhiều bằng chứng xác thực, những kiến tạo và công trình kỳ vĩ cách đây hàng chục ngàn năm khiến bất cứ ai cũng phải thốt lên thán phục và là một minh chứng cho thấy rằng thuyết về nền văn minh tiền sử không phải là truyền thuyết. Thúy Hằng xin kính chào quý vị và các bạn thân mến của Duyên Vạn Cổ. Rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trở thành những nhà khảo cổ học, tìm hiểu về những bí mật của nền văn minh tiền sử, một đề tài mà cho đến giờ những nhà khoa học cũng chưa thể tìm ra lời giải các bạn nhé. Những kiến trúc cổ đại đồ sộ dưới đáy biển vào năm 1968, nhà địa chất học người Pháp Javier Le Pitron đã đưa ra lý thuyết về các mảng lục địa. Sự chuyển dịch giữa các mảng lục địa của trái đất rất chậm, thông thường dao động từ 0 đến 100mm mỗi năm. Điều đó có nghĩa là các mảng lục địa hiện tại ổn định trong một thời gian rất dài. Nhưng ở tất cả các đại dương đều đã tình cờ phát hiện được những công trình kiến trúc thời kỳ tiền sử hoàn chỉnh. Nổi tiếng nhất trong số đó là các trường hợp tìm thấy thành cổ. Ở Đại Tây Dương, vào năm 2001, công ty thăm dò quốc tế Canada ADC của chính phủ Cuba đã tiến hành khảo sát tài nguyên dầu mỏ ở eo biển Yucatan, nhưng họ lại tình cờ phát hiện những công trình kiến trúc khổng lồ. Khi sử dụng robot để thám hiểm dưới lòng biển sâu, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một thành phố lớn phân bố trên diện tích khoảng 20 km. Những công trình kiến trúc được làm bằng đá granite, cắt thành các hình dạng. Một số đá granite mịn có hình kim tự tháp và một số thì có hình tròn. Hai nhà nghiên cứu là Zelitsky và Paul Wenwick đã vô cùng sửng sốt và nhận định rằng đây là một cấu trúc thật tuyệt vời, nó thực sự trông giống như một trung tâm đô thị lớn. Điều khiến cho các nhà địa chất khó hiểu là đá granite được sử dụng trong công trình kiến trúc đó không tồn tại ở Cuba và vùng biển lân cận. Vào ngày 27 tháng 10 năm 2002, Kentucky Daily News đã đăng tải một bài báo với tiêu đề Các chuyên gia nói rằng di tích chìm ở Cuba có thể là con người tạo ra, trong đó thuật lại bình luận của nhà địa chất học Manuel Insulator. Ảnh được phát hiện là cực kỳ bất thường. Nếu nó bị sụt lún với tốc độ nhanh nhất thì sẽ mất ít nhất 50.000 năm đến nơi có độ sâu 2.000 feet dưới biển. Tuy nhiên, 50.000 năm trước, không có nền văn minh nhân loại nào mà chúng ta biết đến có khả năng xây dựng những công trình kiến trúc phức tạp như vậy. Tuy nhiên, việc nghiên cứu và thăm dò sâu hơn đối với kiến trúc kỳ lạ ở Yucatan bị đình chỉ do chính phủ Cuba không cho phép tiếp tục nhưng tài liệu ghi nhận về sự kiện này có rất nhiều trên các mặt báo vào thời điểm đó. Ở Thái Bình Dương, vào năm 1986, thợ lặn Kichahiro Shinkaku tình cờ phát hiện ra một cấu trúc cầu thang nhân tạo dưới đáy biển của đảo Yonaguni, Nhật Bản. Đến năm 1992, các nhà nghiên cứu của nhóm khảo sát đáy biển của Đại học Ryukyu và khoa học vật lý, khoa học trái đất đã bắt đầu các cuộc điều tra sâu rộng. Họ đã sử dụng phương pháp lặn lập bản đồ địa hình 3D, robot dưới nước và các phương pháp khác để thu thập dữ liệu. Kết quả là họ đã tìm thấy các công trình kiến trúc như sân vận động, tượng, bia kỷ niệm, đường xá, cống thoát nước, khu dân cư và các tòa nhà khác, cũng như các phiến đá có phủ điêu động vật và nhiều công cụ lao động khác nhau. Toàn bộ tổ hợp công trình kiến trúc có chiều dài 270m hướng Đông Tây, rộng khoảng 120m hướng Bắc Nam, cao khoảng 26m. Thông qua việc xác định các hóa thạch sinh học và đá bề mặt gắn liền với kết cấu đáy biển, nhóm điều tra đã xác nhận công trình này đã có ít nhất 10.000 năm tuổi và loại đá sa thạch dùng để xây dựng các công trình kiến trúc này được hình thành cách đây 20 triệu năm. Ở Ấn Độ Dương, tháng 5 năm 2001, Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ thông báo rằng Viện Công nghệ Đại dương Quốc gia đã phát hiện ra di tích của một nền văn minh cổ đại dưới đáy biển Vịnh Tham Bay. Di tích này nằm ngoài khơi bờ biển phía tây của Ấn Độ 20 km, dài khoảng 9 km và sâu khoảng 30 đến 40 m. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy những ngôi nhà được sắp xếp có quy tắc, kho lương thực, nhà tắm, hệ thống thoát nước, đường xá và các phòng ốc được sắp xếp gọn gàng và các dấu vết của lửa. Nó cho thấy đây từng là một thành phố phồn thịnh nhưng vì lý do nào đó đã bị chìm sâu dưới đáy biển. Qua xác định carbon 14, các nhà khảo cổ xác định được di chỉ ở đáy biển Vịnh Cambay có niên đại 9.500 tuổi. Và các công trình dưới đáy biển khác. Đây không phải là những công trình dưới đáy biển duy nhất trên thế giới. Ở khắp các đại dương, hầu như đều tìm thấy những tàn tích của nhiều nền văn minh còn sót lại. Chẳng hạn thành phố Alisjam ở dưới đáy biển Israel, thành phố Palopetri dưới đáy biển Hy Lạp tất cả đều có quy hoạch đô thị gần như hoàn chỉnh và có những dấu vết về sự tồn tại của con người. Do con người hiện nay khám phá chưa đến 5% đáy biển, nên những phát hiện nói trên chỉ là giọt nước trong đại dương của những nền văn minh xưa cũ. Nếu thực sự nhân loại chỉ mới xuất hiện cách đây 10.000 năm như thuyết tiến hóa của Darwin, thì những thành phố này là do ai xây dựng đây? Quả là một câu hỏi rất khó trả lời, đúng không thưa các bạn? Lò phản ứng hạt nhân 500.000 năm tuổi vào ngày 2 tháng 6 năm 1972, nhà máy tái chế nhiên liệu hạt nhân của Pháp đã phát hiện rằng 200 kg uranium từ một mỏ quặng uranium gần Ốc Lô, Cộng hòa Gabon đã được tinh chế. Lo sợ ai đó sẽ chế tạo bom hạt nhân, Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Pháp đã mở một cuộc điều tra. Cuối cùng, các nhà nghiên cứu và nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới, sau khi điều tra chi tiết đã đưa ra kết luận rằng có 6 lò phản ứng hạt nhân cỡ lớn với tuổi đời 2 tỷ năm đã được phát hiện gần mỏ uranium của Carbon và đã hoạt động ít nhất 500.000 năm. Những lò phản ứng thời viễn cổ này đã sử dụng nước bề mặt trái đất và nước ngầm để điều chỉnh phản xạ các neutron phân hạch theo trình tự. Sự vận hạch của nó tiên tiến nhiều hơn so với các lò phản ứng hạt nhân hiện đại. Tiến sĩ Glenn T. Seabrook, người đứng đầu Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Hoa Kỳ trước kia, từng đoạt giải Nobel đã nhận định rằng để uranium tiếp tục cháy, tất cả các điều kiện phải hoàn toàn không có sai lệch. Nước tham gia phản ứng hạt nhân phải rất tinh khiết. Một vài phần triệu chất ô nhiễm sẽ tạo ra phản ứng nhiễm độc, khiến cho lò phản ứng không ngừng hoạt động. Không nơi nào trên thế giới có nguồn nước tinh khiết tự nhiên như vậy. Nhưng kết quả chắc định thì cho thấy rằng lò phản ứng hạt nhân Oklo ở Gabon đã hoạt động được 500.000 năm. Tính hợp lý của thiết kế cấu trúc của các lò phản ứng hạt nhân thời viễn cổ là một điều đáng kinh ngạc đối với các chuyên gia. Một số nhà khoa học đã tin rằng lò phản ứng cực kỳ tiên tiến cho thấy những sinh mệnh có trí tuệ rất cao đã tồn tại cách đây tới 2 tỷ năm. Nền văn minh cổ đại khắc trên đá tiền sử Ngày 13 tháng 5 năm 1966, tiến sĩ Javier Cabrera de cuar ở tỉnh Ica, Peru đã nhận được một viên đá kỳ lạ. Sau khi nghiên cứu lịch sử thời tiền sử, ông nhanh chóng nhận ra rằng con vật được khắc trên đó là một loài cá đã tuyệt chủng hàng triệu năm trước. Quá phấn khích, ông đã tìm đến người bán đá, một nông dân tên là Basilo Otria. Những viên đá này là loại đá Andesis cứng. Andesis là một loại đá magma được hình thành do sự phun trào của núi lửa và có độ cứng cao. Những tảng đá này được chạm khắc với số lượng khổng lồ, vô cùng tinh xảo và chân thực. Những cảnh tượng được miêu tả trên những viên đá này bao gồm các nhà thiên văn học nghiên cứu sao chổi và thiên hà qua kính viễn vọng, bác sĩ phẫu thuật để cấy ghép tim, mổ sinh, phẫu thuật cấy ghép não và nội tạng, cảnh con người sinh con và cho con bú, vân vân. Hàng vạn bức tranh đá không trùng lập khắc họa một xã hội mà người sống chung với khủng long và người khổng lồ với công nghệ tiên tiến vượt bậc. Các rãnh chạm khắc có một lớp oxit bám vào bề mặt chạm khắc, tuổi của nó phải muộn hơn thời điểm chạm khắc tiến sĩ địa chất Eric Grove và Viện Mỏ và Dầu khí của Đại học Bonn đã xác định niên đại của lớp oxit của rãnh đá. Kết quả cho thấy các rãnh khắc trên lớp oxit có tuổi thọ ít nhất hơn 12.000 năm. Nói cách khác, qua kiểm tra khoa học, người ta thấy rằng những viên đá này chắc chắn không phải là sản phẩm của nghệ thuật chạm khắc trong nền văn minh nhân loại lần này. Hóa thạch bọ ba thủy trên dấu chân người tiền sử Năm 1968, hóa thạch dấu chân bọ ba thủy được William G. Meister phát hiện tại Hoa Kỳ. Chiếc giày này có chiều dài 26cm và chiều rộng 9cm. Đây là kích thước phổ biến của giày nam dành cho người lớn. Đó là kích thước châu Âu số 41, rộng 3,5 inch và dài 10,25 inch. Ngày 13 tháng 6 năm 1968, tờ báo Desert News đã đăng tải bài viết Những hóa thạch khó hiểu được khai quật đưa tin về sự phát hiện lịch sử này. Bọ ba thủy vốn là một loài động vật cổ đại xuất hiện trong kỷ Cambri cách đây 560 triệu năm và tuyệt chủng hoàn toàn vào kỷ Permi cách đây 240 triệu năm. Việc phát hiện ra hóa thạch này đã gây ra những xung đột nghiêm trọng với thuyết tiến hóa. Các hóa thạch chỉ ra rằng con người và loài bọ ba thủy từng sống cùng một thời điểm. Các nhà địa chất bảo vệ thuyết tiến hóa không chỉ phủ nhận nó mà thậm chí còn hành động để phá hủy đi khám phá quý giá này. Meister đã nói rằng khi ông phát hiện ra hóa thạch, một số nhà địa chất đã đề nghị mua lại nó với giá 250.000 đô la Mỹ và nói rằng tôi sẽ phá hủy nó, nó đã phá hủy toàn bộ cuộc đời tôi với tư cách là một nhà địa chất. Tại cùng một vị trí, các nhà địa chất cũng đã tìm thấy thêm nhiều hóa thạch dấu chân, một trong số đó là của một đứa trẻ chân trần nhà khoa học Claudia Van Hughes đã sử dụng một chiếc cưa kim cương để cắt hóa thạch của đứa trẻ đi chân trần thành nhiều mảnh và phân tích tính xác thực của dấu chân bằng cách nghiên cứu mặt cắt. Nếu như hóa thạch được chạm khắc nhân tạo thì cấu trúc bên trong của nó không có đường áp suất hình thành khi người ta dẫm chân lên. Qua phân tích mặt cắt có thể thấy, kết cấu bên trong phù hợp với hình dạng lõm của dấu chân, đặc biệt có thể thấy rõ các đường áp của ngón chân và gót chân. Đây thực sự là một hóa thạch dấu chân của một đứa trẻ. Trên thực tế, hóa thạch dấu chân người tiền sử đã được tìm thấy trên khắp thế giới. Ví dụ, dấu chân Nevada, hóa thạch dấu đế dày được tìm thấy ở Fisher Canyon, Nevada, Hoa Kỳ. Qua kính hiển vi có thể nhìn thấy những đường vân rõ ràng của đế dày. Sự hình thành của hóa thạch này xuất phát từ kỷ Trias, có niên đại cách đây 205 đến 250 triệu năm. Dấu chân Zapata Hóa thạch dấu chân được tìm thấy gần núi Rovedro, New Mexico, Hoa Kỳ. Những hóa thạch này đến từ địa tầng Permi với lịch sử cách đây 248 triệu đến 290 triệu năm. Dấu chân quận Ross-Costro 10 dấu chân người hoàn chỉnh và một số dấu chân rời rạc được phát hiện ở quận Ross-Castro, Kentucky, Hoa Kỳ. Chúng nằm trong sa thạch kỷ than đá. Tuổi của hóa thạch có thể bắt nguồn từ 320 đến 360 triệu năm trước. Tranh bích họa thời viễn cổ những vết tích tiền sử thường được biết đến nhiều nhất là mô tả trên đá và hang động. Đây cũng được xem là bách khoa toàn thư của người viễn cổ. Hơn 350 hang động của người viễn cổ đã được phát hiện ở châu Âu, gần một nửa trong số đó là ở Pháp. Có khoảng hàng chục nghìn bức tranh vẽ về con người ở thung lũng dài tại vũng giữa và nam dãy núi Amper. Trong hang động là Mortke ở Pháp, người ta đã tìm thấy 155 bức tranh vẽ các nhân vật mặc áo choàng và đi giày ống cao, hay còn gọi là boots Mọi người mặc áo rộng, đội mũ và đeo đồ trang sức quanh cổ. Những bức tranh này được vẽ bằng bột màu khoáng chất. Chất liệu màu là khoáng chất oxit magman quý hiếm, bao gồm quặng ansis, quặng magman và kẽm. Thông qua xác định phân rã phóng xạ của uranium, niên đại của những bức tranh hang động này ít nhất là 40.000 năm trước. Di tích những bức tranh bích họa nguyên thủy tồn tại khắp nơi trên thế giới. Cơ sở dữ liệu nghệ thuật trên đá ở quốc gia miền Nam châu Phi cho thấy có ít nhất 14.000 di chỉ tranh vẽ trên đá thời tiền sử được ghi nhận. Theo ước tính thận trọng, có hơn 50.000 di chỉ và hơn 2 triệu bức tranh chân dung ở Nam Phi. Những địa điểm này bao gồm công viên Malotti Drakensberg Park ở Nam Phi, James Hurstland ở Nam Phi, khu Kondia Irangi ở Tanzania, khu Desa Chokoni ở Malawi, tỉnh Manica ở Mozambique, công viên quốc gia Matobo ở Zimbabwe, khu vực Kasama và Zambia và nhiều các khu vực khác. Các bạn thân mến, nghe có vẻ khó tin nhưng những bằng chứng khảo cổ này lại là có thật. Chúng đã được các nhà khảo cổ và địa chất hàng đầu thế giới phải công nhận. Những tàn tích này không chỉ làm đau đầu các nhà nghiên cứu suốt nhiều thế kỷ qua mà còn khiến cho nhiều nhà học giả phải hoài nghi về thuyết tiến hóa vốn gây tranh cãi suốt hàng thế kỷ. Nếu theo thuyết tiến hóa thì nền văn minh nhân loại chỉ mới bắt đầu cách đây từ khoảng 8.000 đến 5.000 năm trước công nguyên. Vậy thì những thành phố cổ có niên đại hàng chục ngàn năm, những dấu chân có từ hàng trăm triệu năm, thậm chí những công nghệ tiên tiến với niên đại không thể tưởng tượng nổi này là gì? Ai đã sáng tạo ra những cấu trúc kỳ vĩ ấy? Nếu không phải là một nền văn minh từng rất tiên tiến trong lịch sử thì là gì đây? Nhân loại luôn tin rằng mình là nền văn minh duy nhất trong lịch sử trái đất. Tuy nhiên, những di chỉ khảo cổ đều đang chỉ ra điều ngược lại